Ok hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh uh, ờ, Tiến số kèo cũng như là kênh Tiến bóng đá nhé. Thì như anh em đã thấy ấy, thì Tiến cũng đã lên cho anh em cái trận đấu giữa cái thằng Kemon với Emboli được diễn ra vào lúc uh, ờ, 23 giờ 30 tối ngày hôm nay. Đấy tại vòng 30 uh, ờ, giải đấu uh, Syria. Thì tại cái giải Syria vòng 30 này thì uh, rạng sáng ngày mai, đó rạng sáng ngày mai tiếp tục sẽ có một trận đấu được diễn ra nữa, đó chính là trận đấu giữa cái thằng Serbia với Lazio này. Thì trận đấu này cũng là thuộc cái vòng 30 nha anh em. Đó à, thì trước khi nói về trận đấu này anh em hãy cùng tiến đảo qua trước về cái tỷ lệ kèo à, của nhà cái trước khi mà đưa ra những cái nhận định ờ, phân tích à, kỹ càng về cặp đấu này đó để đưa cho anh em những cái sự sự lựa chọn mà nó hợp lý nhất nhá đây thì đây là cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra cho anh em có thể đầu tư ở thời điểm hiện tại này đó là vô chấp Sevilla với mức chấp là 0.75, 0.5, một hòa và 0.25 À, và ở hiệp 1 thì uh, Lazio cũng sẽ chấp đội chủ nhà Spezia với mức chấp là 0.25 và 0.5. Đấy, còn mức tài xỉu trận đấu này sẽ có là từ 2 hòa cho đến 2.75. À, ờ, còn tài xỉu trong hiệp 1 thì sẽ có 0.75 và 1 hòa. À, thì hiện tại cũng như những cái video trước mà Tiến đã nói thì Tiến lên video nhận định cho anh em các trận đấu này khá là sớm. Đó, để lấy được cái đề xuất từ YouTube để anh em có thể tìm kiếm được cái kênh của Tiến, cái video của Tiến để anh em xem để anh em tham khảo. Đấy, và Tiến cũng nói lại là những cái mã kèo mà Tiến đưa lên trên YouTube chỉ là những mã kèo mà tham khảo thôi. Anh em mình nhớ nhá. Đó, ví dụ như uh, những trận đấu này, những trận đấu mà như trận bách Barca với Girona này, như Tiến cũng đã nói với anh em, đó là Tiến cho anh em là trên đây là mã kèo Barcelona à, chấp 1.5 nhưng trong nhóm tiến lại cho cái thằng Giona được chấp 1.5 đấy vì sao vì vì khi mà tiến nắm bắt được cái đội hình ra sân á, chính thức ấy lúc đó mà những cái mã kèo mà tiến đưa lên nhóm nó sẽ chuẩn hơn đó nó sẽ chuẩn hơn những mã kèo mà đưa lên youtube cái đó là điều chắc chắn nha anh em cho nên nếu như mà muốn lấy được mã kèo chuẩn thì tốt nhất anh em cứ nên vào cái nhóm của tiến đi còn cái nhóm của tiến tiến cũng không có tiện để để show ra nhiều cho anh em xem đúng không vì ai cũng có những cái thông tin bảo mật ấy cho nên tiến không có tiện để đưa nhóm lên youtube nhiều cho lắm đó thì quay trở lại với cái video này đây anh em cùng tiến đảo qua tiếp về cái tỷ lệ kèo này thì tiến cũng đã phân tích cũng đã cho anh em xem qua tỷ lệ kèo chấp cũng như tỷ lệ kèo tài xỉu đấy thì hiện tại cũng do tí nhận định sớm lên video sớm nên chưa có được cái cái cái mã kèo gốc kèo thẻ này nọ nhưng chắc chắn với anh em tầm uh, ờ, chưa chưa chưa ngày chưa ờ, chiều ngày uh, à, 14 tháng 4 đi đó trước cái giờ bóng lăn tầm 6 7 tiếng thì nhà cái sẽ đẩy lên rất là nhiều mã kèo cho anh em chơi đó có mã kèo gốc kèo thẻ kèo gung thậm chí là nhiều cái mã kèo chấp mã kèo tài xỉu hơn nữa cho anh em chơi đó thì tiến cũng chia sẻ thêm có nhiều anh em hỏi tiến là mấy cái mã kèo mà cả hai đội cùng ghi bàn hay một đội ghi bàn hay là không đội nào ghi bàn chơi như thế nào đây thì tiến cũng giải thích cho anh em luôn khi mà anh em chơi trên cái trang mà tiến giới thiệu cho anh em ấy anh em vào kèo xong anh em kéo xuống anh em tìm cái chỗ mà cả hai một không đội ghi bàn đấy ở đây nếu như anh em cả hai đội ghi bàn là sao có nghĩa là ví dụ như trận đấu này là trận đấu giữa cái thằng uh, ờ, ờ, Serbia với Lazio thì hai thằng ghi bàn có nghĩa là tỷ số 1-1 đúng không hay là 1-2 hay 1 gì đó không quan trọng chỉ cần hai đội mỗi đội có bàn thắng một lưới đối phương là anh em sẽ húp được cái bán kèo là cả hai đội ghi bàn đó nếu như anh em chỉ tin chỉ có một đội ghi bàn kiểu như là thằng Lazio sẽ đâm được thằng Sevilla trận này và thằng Beja sẽ không có khả năng để để để có bàn thắng vào lưới Lazio đó thì anh em đầu tư cho tiếng vào mã là một đội ghi bàn số 1 chữ 1 này đó bỏ một ăn 0.95 tỷ lệ ăn cũng rất là cao đúng không anh em đấy còn cái việc mà nếu như anh em mà không tin có đội không tin đội nào có bàn thắng trong trận đấu này hết đó và anh em dự đoán trận đấu này về không không thì anh em đầu tư vô cho tiếng cái mã là không có bàn thắng bỏ một ăn 9.2 rất là cao luôn đó chơi trên trang như vậy nó nó rất là lợi nha anh em anh em không nên bỏ qua những cái mã kèo mà khi anh em chơi trên trang đấy còn tiếng muốn nhắc lại một lần nữa anh em nào mà đang thua tha sao bờ ấy đó muốn gỡ gạt muốn đi với tiếng ở trận đường dài hoặc là những anh em nào mà uh, không có một cái trang uy tín để chơi ấy, dù cho có kinh nghiệm nhiều về bóng đá đi nhưng vẫn chưa tìm được một trang uy tín để chơi sợ bị lừa đảo này nọ các kiểu ấy sợ bị lộ thông tin hay gì đó thì cứ liên hệ ngay cho tiến tiến sẽ hướng dẫn cho anh em một cái trang chơi y hệt như tiến tiến sẽ hướng dẫn cho anh em đăng ký tài khoản cách vào vốn cách rút lãi rồi cách uh, uh, đặt kèo rồi ra vào kèo bán kèo chơi các mã kèo thẻ kèo gốc kèo gung rồi kèo cả đội ghi bàn này nọ tiến sẽ chỉ nhiệt tình cho anh em hết đó và tiến chỉ hỗ trợ những anh em nào mà thật sự mà cần thôi nhé thật sự cần và tin tưởng thì hãy nhắn tin tiến sẽ hỗ trợ còn nếu như mà sợ ấy thì đừng có liên hệ làm gì sợ bị lùi đừng có liên hệ chứ đừng có kiểu như nhắn tin cho tiến xong cái hỏi ừ anh tạo cái trang này xong anh nạp vốn vào rồi anh rút ra không được rồi sau tiếng này nọ cái kiểu này thì tốt nhất nên né ra đi sợ thì đừng có chơi ok chưa nếu như thật sự mà mà mà uh, tin tưởng ấy tin tưởng tiến muốn tiến giúp cho hướng dẫn cho cách đăng ký trên trang cách đặt cược cách chơi thì mạnh dạng liên hệ tiến sẽ hướng dẫn còn sợ thì né ra nhé đừng đừng có nhắn tin đừng có liên hệ với tiến mất thời gian hai bên thôi và tiến cũng muốn nói thêm một điều nữa những anh em những anh em mà muốn chơi trên trang liên hệ với tiến nhờ sự giúp đỡ ờ, hướng dẫn cách chơi ấy bắt buộc anh em phải có được một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking đấy nè internet banking có nghĩa là anh em có thể chuyển khoản chuyển tiền trực tiếp trên cái điện thoại của anh em ấy đó hoặc là anh em có sử dụng cái ví momo cũng được đấy anh em đủ những cái nền tảng đó thì cứ liên hệ ngay cho tiến tiến sẽ hỗ trợ anh em cách đăng ký trên trang cách chơi trên trang để không bị mất like mất cỏ gì hết đúng không anh em tỷ lệ ăn kèo hay là những cái máy kèo ăn rất là cao luôn đó ok thì uh, quay trở lại với cái mã kèo hiện tại anh em hãy cùng tiến đảo qua phân tích cũng như nhận định về cặp đấu này đó trước khi mà đưa ra những tỷ lệ kèo nó ok nhất để anh em chúng ta đầu tư thì đây anh em trước tiên nhìn vào cái bảng xếp hạng anh em thấy này chủ nhà Spezia nó đang có được 26 điểm sau uh, à, 29 vòng đấu với 5 thắng 11 hòa 13 thất bại ghi được 25 bàn thắng để thủng lưới 45 bàn cái phong độ cũng không được tốt cho thằng Bezia mùa giải năm nay nha anh em đó và cái điều này cũng đã khiến cho nó rơi xuống vị trí thứ 17 tại à, bảng xếp hạng Syria và hiện tại nó chỉ hơn cái nhóm cầm đèn đỏ gần nhất đó chính là Verona ở vị trí thứ 18 với 4 điểm cách biệt mà thôi đó một cái con số à, một cái bảng xếp hạng cũng khá là tệ dành cho Bezia mùa giải này đúng anh em và chắc chắn Sevilla nó sẽ phải nỗ lực hơn ở những cái vòng đấu tiếp theo đấy vì hiện tại nó chỉ hơn cái thằng Viona 4 điểm thôi với 4 điểm thì chỉ cần ờ, một trận thắng một trận hòa thôi thì mọi chuyện nó sẽ hoàn toàn thay đổi rồi đúng không anh em có thể đẩy thằng Sevilla này tụt xuống cái vị trí nhóm nguy hiểm bất cứ lúc nào đó nếu như Viona có phong độ tốt ở những trận đấu tiếp theo đấy cho nên Sevilla cần phải thận trọng cũng như là cần phải kiếm được những cái điểm số quan trọng ở những trận đấu này đó thì ok còn đội khách Lazio thì như anh em đã thấy thì Lazio nó đang có được uh, 17 thắng 7 hòa và 5 thất bại ghi được 46 bàn thắng để thủng lưới 20 bàn đó và có được 58 điểm sau 29 vòng đấu và chính cái thằng Lazio này cũng là cái đội bóng mà để thủng lưới ít nhất tại cái giải Serie A hiện tại nha anh em đó chỉ thủng lưới 20 bàn thôi ít hơn cái thằng à, Napoli với một bàn đấy cái phong độ của hàng thủ của Lazio phải nói là cực kỳ tốt ở cái mùa giải năm nay luôn đó thì với những gì Tiến đã phân tích và nói trên bảng xếp hạng thì anh em à, cũng có thể thấy cái thằng Lazio này à, dường như là nó sẽ mạnh hơn Beja rất là nhiều về bảng xếp hạng nó bỏ xa cái thằng beja tới 15 điểm cách biệt à, xin lỗi anh em tới 15 bậc trên cái bảng xếp hạng đấy và bỏ xa đến uh, tổng cộng mấy là gần uh, à, ờ, 32 điểm bỏ xa đến 32 điểm một con số phải nói à, rất là khủng của hai đội thấy được cho thấy được cái sự trình độ cái sự chênh lệch đẳng cấp của hai đội rất là xa nhé anh em đấy còn lá vô hiện tại anh em nhìn kỹ đi trên top 4 chắc chắn là Lazio cũng sẽ không cạnh tranh được cái ngôi vô địch ở mùa giải năm nay với Napoli rồi đó vì phía trước chỉ còn 8 vòng đấu thôi mà Lazio nó đã bị Napoli đội đầu bảng bỏ đến ờ, tổng cộng ấy là 16 điểm cách biệt đó chắc chắn là ngôi vịt sẽ thuộc về tay Napoli mà thôi Lazio sẽ không có cửa đâu anh em đấy và cái mục tiêu của Lazio chỉ là mục tiêu top ở mùa giải năm nay thôi vì hiện tại nó chỉ hơn cái thằng Inter với 7 điểm cách biệt đó với 7 điểm nhưng mà những đội bóng ở trong top 5 top 6 hiện tại rất là mạnh thậm chí top 7 là Juventus cho nên mọi chuyện đều có thể xảy ra nếu như là vô mà bị mất tập trung ở một hoặc hai trận sắp tới thôi đấy cho nên là vô chắc chắn cũng sẽ muốn có được một cái điểm số uh, uh, trước đội chủ nhà Sevilla trong cái trận đấu này để bảo vệ cái vị trí top 4 của mình để tiếp tục giành cái ờ, cái cái uh, vé dự cúp C1 châu Âu mùa sau đúng không em đấy thì anh em hãy cùng tiến xem thêm về cái phong độ của hai thằng này nhé đây đầu tiên là chủ nhà Sevilla nó chỉ có đúng một cái chiến thắng 2-1 đó trước Inter Milan còn lại là 5 trận hòa và 4 thất bại 10 vòng đấu gần nhất trên mỗi đấu trường đấy thì với cái phong độ này cũng khá là tốt dành cho Sevilla đúng không anh em khi mà nó hòa uh, tổng cộng là hòa hòa đến 5 trận thắng 1 nhưng chỉ nhận 4 thất bại thôi trong đó có 4 thất bại là uh, có cái thất bại uh, trước cái ông lớn như là khu 02 trước Juve này hay là khu 03 trước uh, Napoli này đấy rồi trận thua sát nút 01 trước Sassuolo này hay là trận thua 02 trước Bologna thì những đội bóng mà nó gặp phải đều là những đội bóng mà mạnh hơn cái thằng à, Bayer này rất là nhiều cho nên những trận thua này nó cũng à, không phải là một cái gì đó nó quá tệ đối với uh, à, uh, Bayer nha anh em còn về đội khách thì sao về đội khách uh, Lazio thì anh em thấy đấy sau khi trải qua cái chuỗi bốn chặt bất bại liên tiếp thì nó đã cũng phải trải qua là bốn cái trận mà mà ba uh, cái trận thua đúng anh em ba cái trận mà không biết một chiến thắng với hai trận thua và một trận hòa đó trận hòa không không trước uh, cái thằng Bologna này đó trọng hòa không không trước Bologna cùng với đó là hai cái thất bại trước uh, cái thằng AZ ở lượt đi lẫn lượt về tại cái giải cúp C3 châu Âu thì sau hai cái thất bại này cũng đã khiến cho cái thằng Lazio dừng chân tại cái vòng 16 đội của cúp C3 châu Âu cái giải này mình tạm thời gọi là cúp C3 nhé anh em đấy thì với những gì mà La Vô thể hiện ở mùa giải năm nay trên cái đấu trường châu thì có thể nói là không có được tốt cho lắm nha anh em nhưng mà khi quay trở lại uh, uh, Serie A đấy thì La Vô vẫn là một cái đội bóng phải nó cực kỳ mạnh tại uh, Serie A luôn đó anh em thấy này sau hai lượt trận toàn thua trước AZ tại cúp C3 châu Âu khi mà quay về với Serie A ở ba trận đấu gần nhất thì Lazio nó toàn thắng luôn thắng 1-0 trước Roma này 2-0 trước Monza cũng như là mới đây nhất là trận thắng 2-1 trước Juventus ngay trên sân nhà này đó phong độ tại Syria của Lazio thì khỏi phải bàn nha anh em à, và tiến sẽ cho anh em xem thêm về phong độ sân khách lẫn sân nhà của hai cái thằng này đây thì trên sân nhà trên sân nhà thì uh, ờ, Besia ờ, nó có được một chiến thắng hai hòa và hai thất bại ở năm vòng đấu gần nhất nhưng anh em thấy nè những trận thi đấu trên sân nhà của Beja cũng tương đối là tốt khi mà nó chỉ để thua hai cái đối thủ khá là mạnh như là không hai chiếc Juve Juventus đó rồi 0-3 trước Napoli hai đội bóng cực kỳ mạnh ở mùa giải năm nay à, cùng với đó là hai trận hòa 0-0 và 1-1 trước uh, Verona và Salernitana này đó và có thậm chí là có một chuyện trận thắng trước ông lớn Inter Milan luôn với tỷ số 2-1 một cái phong độ phải nói là không đến nổi tệ và thậm chí có thể nói dùng cái từ là tốt dành cho Spezia à, với cái thành tích sân nhà ở năm trận gần đây nhất đúng không anh em còn về đội khách thì sao về đội khách Lazio thì nó có được tổng cộng là ba chiến thắng hai hòa và một trận thất bại trước AZ đấy cái phong độ của Lazio ở những chuyến làm khách gần đây cũng khá là ổn khá là tốt đúng không anh em khi mà 6 chuyến làm khách gần nhất chỉ thua đúng một trận trước AZ tại cúp C3 châu Âu mà thôi đấy và mới đây mới đây nhất thì trên sân khách thì Lazio cũng đã uh, có chiến thắng cách biệt trước Monza với tỷ số là 2-0 thì qua những gì mà hai đội đã thể hiện ở thời gian gần đây cho thấy là cái phong độ sân khách lẫn sân nhà của hai đội đều đang rất là tốt đấy nhưng mà chắc chắn trong trận đấu này Lazio nó sẽ nhỉnh hơn cái thằng Bayer rất là nhiều đó nếu Bayer muốn có điểm muốn giành chiến thắng trong trận đấu này đó và tốt nhất là chỉ nghĩ đến một trận hòa trước Lazio thôi là Bayer chắc chắn đã thành công lắm rồi đúng không anh em đó nếu như muốn có một trận hòa trước Lazio thì chắc chắn Bayer sẽ chơi phòng thủ toàn tập trong cái trận đấu này đó chơi phòng thủ với một cái sơ đồ phải nói là cực dày luôn để chờ cái cơ hội mà mà kiểu như phòng ngự phản công đấy còn nếu như mà Sevilla mà chơi thủ mỏng mà chơi mà à, đôi công với cái thằng à, Lazio chắc chắn là bây giờ sẽ vỡ chặn ngay à, ngay từ đầu luôn chắc chắn với anh em luôn đấy vì Lazio hiện tại cái hàng công lẫn thủ của nó thi đấu rất là đều rất là mạnh đó thì với những gì tiếng mà đã phân tích cũng như à, anh em đã nghe về cái cái bảng xếp hạng về cái phong độ thì anh em cũng có thể hiểu là những gì mà tiếng nói ấy, nó đều ảnh hưởng đến đến cái đội hình ra sân rất là nhiều đúng không anh em ảnh hưởng đến cái đội hình ra sân cũng như cái sơ đồ của hai đội ấy đó khi mà mình nắm bắt được cái sơ đồ của hai đội chính thức ấy chính thức ra sân như thế nào chơi với sơ đồ gì có những cầu thủ trụ cột nào à, ra sân hay chấn thương đấy rồi chơi công hay thủ chơi với sơ đồ là ba bốn hay một hay bốn ba ba là sơ đồ dày hai này nọ các kiểu đấy đó lúc đó thì à, mới dễ sâu kèo mới dễ sâu kèo mới lấy được những cái ma kèo chuẩn nhất mà đẩy lên nhóm cho anh em chơi đúng không hiện tại thì tiến nhận định cái video này là chưa có được cái đội hình ra sân dự kiến luôn chứ huống gì là chính thức đấy cho nên tiến sẽ không nói nhiều về cái phần mà đội hình nhưng chắc chắn với anh em khi mà có được cái đội hình ra sân chính thức uh, trước giờ bóng lăn tầm 1 đến 2 tiếng ấy thì lúc đó tiến sẽ đẩy những cái mã kèo nó chuẩn hơn lên trên nhóm cho anh em chơi hiện tại thì trên youtube anh em chỉ xem như là cái video này là ở mức tham khảo thôi nhá sẽ không có trách móc gì nếu như mà anh em uh, không có được cái kết quả như ý muốn ở trong cái trận đấu này nếu như mà anh em theo tiếng để vui thì mình theo thôi hay hợp mã trùng ý thì theo thôi còn không có thể đánh ngược lại ok cho anh em đó thì anh em hãy cùng tiến xem thêm về cái lịch sử đối đầu của hai đội này à, đây thì anh em thấy này trong lịch sử đối đầu thì Lazio toàn thắng trước Bayer ở 4 trận đối đầu với nhau gần nhất đó trong đó có các trận thắng rất là đậm luôn như 6-1 này rồi 4-3 này rồi 4-0 này rồi 2-1 này thì như anh em đã biết thì mới đây trên sân nhà của Lazio ở trận lượt đi Syria mùa này thì Lazio cũng đã hủy diệt cái thằng Bayer với tỷ số là 4-0 không có bàn gỡ dành cho Bayer luôn đấy thì anh em hãy cùng tiến xem thêm một ít thông số trong cái lịch sử đối đầu của hai đội nha đây anh em ở 4 trên 5 trận đụng độ nhau gần nhất thì cả hai đội đều có dưới 4.5 thẻ phạt và cả hai đội đều có được cái bàn thắng vào lưới đối phương. Đó, như Tiến đã nói ấy, thì à, Tiến sẽ cho anh em đầu tư cái mã là à, cả hai đội cùng ghi bàn này cũng như là mã xỉu thẻ 4.5 nếu như mà dựa theo những cái thông số này đúng không? Đó, nhưng hiện tại thì Tiến vẫn không có tự tin nhiều lắm vào cái mã là cả hai đội cùng ghi bàn vì ở cái cái trận lượt đi thì cái thằng baya cũng đã để thua trắng trước Lazio với tỷ số là 0-4 đấy cho nên ở trận lượt về trên sân nhà cho dù cái cái cửa là cả hai đội ghi bàn rất là sáng đi nhưng mà tiến vẫn có một cái cái niềm tin vào cái phần hàng phòng ngự của lazio rất là chắn chắn ở mùa giải năm nay nên nếu như mà Sevilla muốn đâm được cái thằng lazio cũng rất là khó nha anh em nên anh em không cần đầu tư vào cái mã mà cả hai đội cùng ghi bàn làm gì cả đấy thay vào đó anh em có thể đầu tư cho tiến vào cái mã là xỉu thẻ xỉu thẻ 4.5 cả chặn cùng với mã xỉu gốc uh, à, 10.5 ok chưa đấy à, và thêm một cái thông số khác Tiến muốn chia sẻ cho anh em, anh em xem này, ở 5 trên 5 trận đối đầu nhau gần nhất thì cả đội đều có từ 3 bàn thắng trở lên, chứng tỏ là cái mức về mã kèo tài ở trận đấu này cực kỳ sáng luôn. Đó, tài bàn thắng cực kỳ sáng ở, ở trận đấu này. Cũng như là cả 5 trên 5 trận đối đầu nhau gần nhất thì cả hai đội cũng có không tới 10.5 quả gốc. Đó, thì với những thông số này có các mã kèo mà anh em có thể đầu tư, đó chính là những mã kèo như là xỉu thẻ 4.5, xỉu góc 9.5 cả hai đội cùng ghi bàn đó rồi tài 2.5 bàn thắng cả chặn và với những gì mà mà mà cái thông số này Tiến sẽ khuyến khích cho anh em vào cho Tiến cái mã là tài tài bàn thắng 2.5 cả chặn cùng với mã xỉu thẻ 4.5 chỉ riêng hai cái mã này thôi đó Tiến sẽ không ưu tiên cho anh em vào mã kèo gốc hay là mã hai đội ghi bàn gì hết nha đó thì ok với những gì mà Tiến đã phân tích cũng như tỷ lệ kèo mà những cái nó đưa ra hiện tại Tiến sẽ cho anh em các mã kèo như sau để cho anh em có thể đầu tư đầu tiên anh em đầu tư cho Tiến đó chính là Lazio trừ 0.5 FT đó nè là vô trừ 0.5 anh em chỉ đầu tư cái mã này trực tiếng thôi là vô trừ 0.5 FT FT ở đây viết tắt cho chữ cả chặn nha anh em đó còn tiếp theo tiếp theo là anh em có thể vào thêm cho tiếng đó chính là mã kèo xỉu thẻ 4.5 4.5 FT hiện tại thì chưa có được mã kèo thẻ cũng như mã kèo gốc anh em đó như tiếng đã nói thì ờ, vào à, chiều đi trưa chiều ngày 14 tháng 4 ấy, trước giờ 45 tầm 7 8 tiếng 6 7 tiếng gì đó nhà cái sẽ đưa lên đầy đủ các mã kèo hơn thì tiến cũng nghĩ rằng chắc chắn là cái mã kèo thẻ sẽ niêm yết ở cái mức là từ 4 cho đến 4.5 mà thôi đó nếu như bốn anh em cũng có thể đầu tư vào xỉu thẻ cho tiến hoặc là 4.5 anh em cũng có thể đầu tư vào xỉu thẻ đó cho nên tiến sẽ ưu tiên cho anh em nhất là hai cái mã này ok chưa tiếp theo tiếp theo có một mã nữa mà anh em không thể bỏ qua trong cái trận đấu này đó không thể bỏ qua trong trận đấu này đó chính là mã kèo tài 2.25 ft đây tài 2.25 ft đấy thì ok tiến sẽ chốt cho anh em lại các mã kèo như sau nhé tài 2.25 cả trận này bàn thắng này đó và la vô chấp nửa trái ok cho anh em đây là hai mã kèo chính trong trận đấu này và thêm vào đó là anh em đầu tư thêm cho tiến và mã kèo là xỉu thẻ 4.5 cả chặn đó thì đây là ba cái mã kèo mà tiến cho anh em để anh em có thể đầu tư trong cái chặn cầu giữa thằng Bejia với là vô nếu như mà anh em kết anh em thấy những nhận định của tiến hay hợp lý anh em có thể đầu tư theo tiến còn không anh em có thể có có thể đánh ngược lại nhá chứ tiến không có ép anh em nên anh em thắng hay thua vẫn vui vẻ đừng có mà cái kiểu như mà thắng thì tung hô mà thua thì vô lại, lại chết tiếng ok cho anh em tiếng không bao giờ mà kêu anh em theo kèo tiếng cả vì tiếng nói rõ là những cái kèo mà trên nhóm ấy à, là nó chuẩn hơn rất là nhiều khi so với cái việc mà đưa lên youtube youtube chỉ là những cái mã kèo chủ yếu cho anh em xem để tham khảo thôi đó thì tiếng cũng xin nhắc lại một lần nữa những anh em nào mà đang muốn chơi trên trang như tiếng này chủ động cầm một cái trang để chơi không bị mất like mất cỏ không cần phải chơi báo ngoài chứ ba bốn tiếng qua thầu qua cò để làm gì hết thích vào mã nào, nào thì vào mã đó đó thậm chí còn có nhiều mã kèo rất là hấp dẫn khác để anh em chơi đúng không chơi trên trang mình rất là lợi thế đấy cho nên nếu như anh em muốn cầm một cái trang chơi như tiếng trước hết anh em phải có được một cái số tài khoản ngân hàng có xài internet banking có nghĩa là có xài chuyển khoản online ở à đây anh em chuyển tiền trực tiếp trên cái điện thoại của anh em ấy hoặc là anh em có thể sử dụng cái ví momo cũng được đấy nếu như anh em có đủ những cái ứng dụng đó thì anh em cứ liên hệ ngay cho Tiến đi số Zalo 0963 731 346 hoặc là bốn cái đường link ở dưới uh, phần mô tả trong cái video này đây Tiến cho anh em xem luôn thì mỗi cái video Tiến đăng lên đều có những cái đường link dưới cái phần mô tả đấy gồm có những gì nè anh em à, Facebook cá nhân này Telegram này fanpage cùng với link TikTok đấy thì anh em có thể ấn trực tiếp vào một trong bốn đường link này để liên hệ ngay cho Tiến hoặc là cứ liên hệ trực tiếp vào cái số Zalo 0963 731 346 thì vì sao Tiến để những cái đường link như thế này dưới phần mô tả thì anh em cũng nên nhớ là hiện tại Tiến có nói nhiều về cái việc mà Tiến đang bị giả mạo khá là nhiều đặc biệt là cái Telegram Telegram Tiến đã bị hiện tại bị hơn 5 người giả mạo cái Telegram đó nó chúng nó nhắn tin chúng nó lừa anh em uh, lừa tiền sinh lọc rồi rồi lừa anh em bán kèo này nọ để lấy uh, uh, lấy cái tiền của anh em đấy cho nên anh em hãy hạn chế cái việc mà gõ những cái tên của tiếng ở trên cái nền tảng Facebook fanpage hay telegram nhá cứ ấn trực tiếp vào những cái đường link này đó nếu như anh em không gành về những cái đường link thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua số Zalo cho tiếng 0963 731 346 liên hệ xong thì anh em cứ gọi trực tiếp mà nói chuyện nha để tránh cái việc mà để bị lừa đảo bị uh, mất tiền mất lãi mất vốn như nó từ anh em xong anh em lại quay ra chết tiếng nữa đấy ok thì ờ, anh em cần thì cứ liên hệ với tiếng thật sự cần thì hãy liên hệ nha còn nếu sợ ấy sợ mà bị lừa này nọ thì có liên hệ né nhau ra đỡ mất thời gian nhau ok thì tiếng cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây anh em yêu quý tiếng thì hãy để lại một cái like ở video này cũng như để lại cái bình, bình luận về tỷ số mà anh em dự đoán trong cái trận cầu giữa cái thằng Bia với Lazio đó Tiến sẽ lựa chọn những cái bình luận mà sớm nhất chuẩn nhất mà nhanh nhất để dành tặng cho anh em đó là 500k tiền mặt nhé À, ok thì anh em cũng đừng quên là ấn like ở nút là à, để lại một cái lượt like ở cái kênh tiếng số kèo cũng như là kênh tiếng bóng đá nha anh em thì chúc anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư cũng như chúc cho anh em có thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống nhé